Newview Media trân trọng giới thiệu Biệt đội rồng Truyện audio Tác giả Diễm Thuyên Với các giọng đọc Quỳnh Lê, Hoài Thanh, Diễm Thuyên Trong hồi trước Một bé gái tên Ruby 6 tuổi bị mất tích bởi một cái bóng trắng Truy ra gần đang truy vết Đi theo định vị của xe nhé Mục tiêu cách chúng ta khoảng 15 km nữa Có vẻ chỉ số SV tăng dần ở đây Khoảng 10 km nữa là đến mục tiêu nha sếp Lâm Chiêu, tăng tốc nhé Tôi sẽ chuẩn bị ngay đồ chơi cho mọi người Chị nuôi tôi sắp cho bà cảm giác nước sống từ xa lộ đây còn 5 km nữa nha sếp Có gì đó thật sự không ổn Lấy cho em cái mắt chính phân bản nào. Chúng tôi đã xin được công văn có đóng dấu Anh nên đi bằng trực thăng nhé Chúng tôi chỉ có xe thôi Chúng tôi sẽ cố Giảm tốc độ lại Mất định vị Chúng ta tiếp tục đi chứ Tôi nghĩ chúng ta hãy đi theo định vị ban đầu 1 Hồi 4 Sao huyệt đen Người đàn bà bạch tạng trong bộ cơm lê có thắt tai đầu đội nón vành chân mang đôi giày bốt trắng, đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế lớn có lưng tựa màu đen. Miệng ngân ra những câu hát không rõ lời, nghe cứ như đang đọc thần chú. Mụ hơi ngã lưng ra ghế, gác chéo chân, liêm diêm mắt, hai hàng lông mi cong vuốt màu trắng, gần chạm đôi mài cong hình lá liễu cũng màu trắng. Làn da trắng như được đắp thạch cao, mà không thứ mỹ phẩm nào có thể tác động lên làm biến đổi màu sắc. Cũng may còn có đôi môi được tô son màu rượu vang đỏ để tạo điểm nhấn nhận ra những chi tiết nào nằm ở đâu trên khuôn mặt. Mũ cởi nón cầm trên tay, mái tóc trắng trên đầu bung ra gợn sóng. Nếu ánh sáng đèn led trong sảnh lớn được thay bằng đèn ngủ lờ mờ Bộ dạng của người đàn bà này trên chiếc ghế đen dễ khiến người ta chết khiếp. Dù từng đường nét trên gương mặt và cơ thể đều khá đẹp và cân đối. Hai tên thân tính cao to giảm dở đang nâng tạ ở góc phòng thì nghe một giọng khàn đục của người đàn bà bạch tạng Mạnh Đàm Mạnh Đàm liền buông tạ bước đến đứng hai bên Dạ chị hai <clears throat> Mụ ta nghịch ngợm đưa bàn tay phải có đeo chiếc vòng kết từ những viên đá hình vuông xen kẽ hai màu trắng đen của mình vuốt lên mặt từng tên hai gương mặt lần lượt biến mất hiện lên thành hai cái bóng trắng lờ mờ Mạnh Đàm nhìn nhau sợ hãi suýt té nữa Lát sau mới định thần lại Thì không thấy gì xảy ra Nghĩ mình qua mắt Nên mặt chỉ hơi lờ đờ ngơ ngác Đây không phải lần đầu Bạch Phấn nghịch như vậy Nhưng rõ ràng Việc một thân xác đang nguyên vẹn sống động bị biến mất Mà chỉ còn lại cái bóng lòe nhòe Không cách nào khiến người ta không thôi kinh hãi Nhất là cảm giác không thể phục hồi đột nhiên ám ảnh trong đầu Ơ ờ, mà chủ đâu Bạch Phấn cất giọng khàn đục Mạnh đàm chưa kịp trả lời Thì có một tiếng chuông vang lên nhẹ Nhưng âm thanh rất sắc Cửa của căn phòng lớn nhất giữa sảnh mở Tên Trùm Ken và vợ hắn Kỳ Duyên hầm hố bước ra Cả hai đều có vẻ già so với tuổi ngoài 30 của mình Ken trong bộ vest lịch lãm, mặt mày nhẵn nhụi, tóc đen nhánh, chải gọn gàng, nhìn như một giáo sư. Kỳ Duyên thì mặc bộ đầm đỏ dạ hội xẻ ngực ôm sát người, móng tay, chân, dài, túi và gương mặt son phấn của cô ta đều đồng loạt diêm dúa tung tẩy theo từng bước chân. Kiểu biểu diễn thời trang trên sàn catwalk Bộ ngực của Kỳ Duyên chắc hẳn đã được bơm vào loại silicon có giá trị nên trông đầy đặn một cách khá tự nhiên. chỉ Bạch Phấn thư giãn cũng có hai nam thần chăm lo còn muốn gì nữa. Ken cất giọng chăm chọc. Chỉ cần nhiều thứ khác nữa chứ. Bạch Phấn, người đàn bà bạch tạng cất giọng khàn đục. Kỳ Duyên bước lại gần khoát tay ra hiệu mạnh và đàm lui ra kéo bạch phấn ngồi dậy bạch phấn dặn hai tên thân tính khóa kính cổng bên ngoài lại bật máy phản bức xạ lên hết công suất khóa tòa nhà cho chị mạnh và đàm gật đầu rồi đi ra phía cổng ngoài cổng cũng có khoảng bốn năm tên khác đang chia nhau canh gác nhìn dáng lực lưỡng bệ vệ của các tên này đủ biết hoạt động ở nơi đây không đơn giản chỉ như một kho hàng và chủ nhân của chúng thật sự không phải dạng dừa. Con gái của em đâu? Kỳ Duyên ra vẻ háo hức. Bạch Phấn chỉ về chiếc củi gỗ to sơn đủ màu có khóa cài mật mã đặt ở góc sàn. Một bé gái xinh xắn mặt đầm hồng đang nằm ngủ mê man trong đó. Ồ, tôi thích những búp bê xinh đẹp và sang trọng như vậy chúng rất là có giá trị. Kỳ Duyên reo lên, gà tiếp tục suýt xoa. Nhìn đứa trẻ là biết cha mẹ có thẻ vàng hay thẻ kim cương phải không nào? Ken phụ quả theo. Trẻ con cũng chỉ là trẻ con thôi. Tay chúng không có móng vuốt, não chúng cũng trong veo. Các con thiệt là đáng yêu. Ken chật lưỡi suýt xoa giả trân, trong khi ánh mắt đầy vẻ gian trá Hai người được bao nhiêu đứa con rồi? Bạch phấn mà mảnh Ken và vợ nhìn nhau bật cười cùng lắc đầu Không nhớ nổi Chỉ nhớ cứ có thêm một đứa con Thì chúng ta có thêm một két sắt đầy mỹ kim Ken cầm điếu xì gà rít liên tục Kỳ Duyên mân mê những móng tay đủ màu sắc Nói với Ken Em không ngại mua quần áo đẹp cho các con rồi tiễn chúng về với Chúa hay về nơi nào mà chúng ta muốn anh à. Em chính là người mẹ hiền nhất thế gian. Kèn cười khoái trá. Bạch phấn nhìn đôi vợ chồng kẻ tung người hứng diễn một cách thuần thục không chút da dấp thì nhăn mặt giọng nguyền rủa các người đúng là quái vật Ken và Kỳ Duyên đều kê mặt gần sát vào Bạch Phấn, gằn giọng ở đây quái vật chính là bà Bà Bạch Tạng bộ Bạch Tạng xô mạnh hai vợ chồng tên Trùm Lừ mắt Tiền của tôi đâu Ken lấy vali từ phòng mình ra Nhưng không đưa ngay mà phòng bị Bà đã xóa hết dấu vết của bọn cảnh sát thành phố và biệt đội rồng chưa Chắc vậy rồi Nếu chấm dứt định vị của bức xạ từ người tôi Sẽ không ai tìm ra chân dung của một cây bóng hệ thống phản bức xạ của chúng ta đã ngừng dấu dịch và có thể đẩy lùi tín hiệu. Mà này, tôi cấm hai người không nên gọi tôi là bà Bạch Tạng, nghe rất xúc phạm và rất mất thiện cảm để tiếp tục công việc. Hiểu chưa? Bạch Phấn giận dữ. Kỳ Duyên quay mặt phớt lờ, còn Ken chỉ ra dấu ok và cười trừ. Ngày mai Em sẽ cho đàn em tung tin về một bóng ma vô hình biết ăn thịt trẻ con đang sinh sôi khắp mọi nơi lên Internet. Trên đời này, không có sức lan tỏa tin đồn nào nhanh bằng mạng xã hội. Kỳ Duyên đi lòng vòng ra điệu bộ đầy tự tin. Việc đội rồng nếu đơn giản đã không thể tồn tại để tìm cách phá hỏng việc làm của chúng ta. Ken nghiêng mặt cảnh báo. Tôi biết chúng có đuổi theo, nhưng tôi vừa kịp cắt mất định vị bức xạ của chúng rồi. Mụ bạch phấn quả quyết. Tôi nhắc lại, người bình thường không ai có thể thấy được chân dùng cái bóng, trừ khi chúng là thần tiên hay quái vật. Ken và Kỳ Duyên đưa mắt nhìn nhau thắc mắc. Cả hai người đều không phải hai loại đó nên mới cần đến tôi. Bà Bạch Tạng ra vẻ quan trọng Ken thả lỏng tay Bạch Phấn bước tới giật lấy vali Mở bật ra Mụ đưa cánh tay có đeo chiếc vòng quét qua các sắc tiền Chúng lóe lên tia sáng trắng ống ánh Mụ hài lòng đóng vali lại Nghĩ thầm Tôi cần chúng để mua báo vật Lấy lại sắc đẹp của mình Xong mụ nhìn kỳ duyên biểu môi Khi tôi chưa là bà Bạch Tạng À không khi tôi chưa là bạch phấn, dám chắc cô không thể nào đẹp bằng tôi. Giá thề là trên người tôi không có chỗ nào là đồ giả. Bạch phấn đưa ánh mắt chế giễu xăm soi khắp người kỳ duyên. <laughs> Sắc đẹp hay sự giàu có, chỉ tính ở hiện tại thôi mà chị ơi. Kỳ Duyên huyết dài rồi ngoe ngoẩy đi lại chỗ bé gái đang nằm mê man trong khi Ken ngồi cầm máy tính tính toán với những con số Kỳ viên vừa nhìn vừa hôn gió đứa bé Vừa suýt xoa Ôi chú cha, nhìn dễ thương làm sao Mẹ sẽ tắm rửa sạch sẽ Mua thật nhiều quần áo đẹp cho con Ăn cũng ngon Mà bán cũng rất là son Con gái yêu Bạch Vấn nuốt giận sách vali tiền đi nhanh vào trong phòng có cánh cửa màu đen ở góc trái căn nhà. Mụ bước vào phòng, cẩn thận bấm mật mã khóa cửa, mần mề hồn hết chiếc vali rồi lấy tiền cất vào cái xác to tướng ở góc phòng. Xong, mụ ngồi xuống ghế, bật laptop lên, nhập mật mã vào trang web đen có tên chợ đá thiên nhiệt và tra từ khóa Asmas, viên đá thần kỳ giúp chữa bệnh bạch tạng. Hy vọng tiền sẽ mua lại được nhan sắc mà ta đến mất.